mỹ nhân VSC đọa dáng thon cùng áo tắm, Thu Quỳnh và Phương Quanh 1910. Không chỉ gây ấn tượng với diễn xuất đỉnh cao mà nhan sắc của mỹ nhân VFC cũng khiến không ít người mê mẩn. Với nhiều người xem truyền hình thì không còn xa lạ với những cô nàng vừa xinh đẹp lại diễn xuất thần thái thu hút biết bao khán giả khi xuất hiện trên sóng của đài truyền hình Việt Nam cùng với loạt phim bom tấn Ấy nhưng, khi các người đẹp này cùng đọ dáng với trang phục áo tắm, thì hẳn sẽ khiến không ít người đứng ngồi không yên. Thu Quỳnh Thu Quỳnh là một cái tên không còn xa lạ với khán giả xem truyền hình. Cô đã dần khẳng định bản thân mình qua các vai diễn, ghi lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Không chỉ tài giỏi, Thu Quỳnh còn sở hữu nhan sắc, vóc dáng mà không ít chị em thèm muốn. Đặc biệt, với thiết kế áo tắm càng khoe trọn những đường nét quyến rũ của nữ diễn viên. Ngoài đời Thu Quỳnh sở hữu phong cách gợi cảm, táo bạo. Trước khi bén duyên với phim ảnh, Thu Quỳnh từng thử sức mình ở Hoa hậu Việt Nam 2008. Trước khi đến với diễn xuất thì người mẫu chính là khởi điểm, của Vương Oanh. Chính vì thế mà không lạ gì khi nữ diễn viên có được vóc dáng, cũng như thần thái đỉnh cao sau đó. Nữ diễn viên tài ngang tiếp tục thử sức với hàng loạt vai diễn khác trong lặng yên dưới vực sâu. Quỳnh búp bê và gần đây nhất là hương vị tình thân đều để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Mỗi lần cô nàng khoe hình thể cùng đường cong nóng bỏng, ở bể bơi hay bãi biển đều khiến không ít người liệm tim. Vương quanh khiến không ít người mê mẩn vì hình thể chuẩn không cần chỉnh, của mình. Thiết kế áo tắm một mảnh rất hợp với dáng vóc cân đối của cô, giúp khoe trọn vòng eo thon gọn. Bảo Thanh Sau nhiều vai diễn ấn tượng, Bảo Thanh ngày càng được khán giả yêu mến. Cô con gái thứ hai trong bộ phim Hát về nhà đi con, được công chúng quan tâm từ vai diễn cho đến cuộc sống thường ngày. Dù đã là bà mẹ một con nhưng Bảo Thanh vẫn đốt mắt, Người nhìn với dáng hình mà nhiều người phụ nữ ao ước Đã trải qua sinh nở xong Bảo Thanh vẫn giữ được vóc dáng đáng mơ ước Không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng vóc dáng thon thả Săn chắc và đặc biệt là làn da trắng luôn khiến cô trở nên thu hút Ưa chuộng phong cách nữ tính Trang nhã nhưng cô cũng không thua kém bất kỳ chị em nào khi diện áo tắm Quỳnh Cung Quỳnh Cung sinh năm 1995 từng theo học ngành diễn viên tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Tuy tuổi nghề và tuổi đời còn khá trẻ, nhưng Quỳnh Cung đã sở hữu được những vai diễn ấn tượng trong nhiều bộ phim phát sóng vào khung giờ vàng như Quỳnh Búp Bê, Nàng Dâu Order, Nhà Trọ và Là Nhà. Đừng bắt em phải quên, với vẻ ngoài xinh xắn cùng vóc dáng chuẩn, Quỳnh Cung liên tục đốt mắt người nhìn với phong cách gợi cảm, quyến rũ, Làn da trắng là ưu điểm rất lớn của cô trong những thiết kế bắt mắt. Quỳnh Cung là một trong những nữ diễn viên có vóc dáng được nhiều người mê mẩn. Hồng Diễm Tuy không thường xuyên tham gia đóng phim, nhưng cứ mỗi lần lên sóng thì Hồng Diễm lại là cái tên thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem truyền hình. Bên cạnh lối diễn tự nhiên, gương mặt toát lên vẻ dịu dàng cùng vóc dáng thanh mảnh đã góp phần không nhỏ giúp cô ghi điểm trong lòng khán giả. Dù xuất thân là người mẫu nhưng Hồng Diễm rất ít khi chia sẻ hình ảnh lộ da thịt trên trang cá nhân. Tuy nhiên mỗi lần đăng là một lần dân mạng dậy sóng. Hồng Diễm quá gợi cảm so với độ tuổi U40 và đã là bà mẹ hai con. Lương Thanh nổi lên cùng vai diễn tiểu tam trà trơ trẽn trong hoa hồng trên ngực trái. Lương Thanh nhanh chóng trở thành nữ diễn viên được không ít khán giả yêu mến trong vũ trụ VFC. Sở hữu chiều cao 173cm cùng gương mặt xinh đẹp, Lương Thanh được nhiều người kỳ vọng sẽ giành thứ hạng cao nữa thì nhàn sắc. Không chỉ sở hữu chiều cao lý tưởng, Lương Thanh còn có vóc dáng cân đối, gợi cảm, thân hình cân đối được khoe triệt để trong những thiết kế bó sát. Nhiều người mê mẩn khi ngắm nhìn Lương Thành khòe vóc dáng. Lương Thu Trang Lương Thu Trang là một cái tên nổi bật trong vài năm gần đây. Cô tiếp xúc với phim truyền hình khá muộn, thế nhưng dấu ấn để lại không nhỏ trong lòng người hâm mộ. Ngoài đời thường, Thu Trang vô cùng sang chảnh kiêu sa với gu thời trang gợi cảm. Cô còn không ít lần khiến công chúng bất ngờ trước những lần phô diễn vóc dáng với những đường cong mướt mắt. Hút mắt nhất chính là nước da trắng mịn, và eo con kiến của bà mẹ một con khiến các nàng đôi mươi cũng phải ngưỡng mộ, thèm muốn. Những lần khoe dáng với bikini đủ khiến dân tình phải mắt tròn mắt vàng. Sắc vóc quyến rũ của bà mẹ một con Bộ áo tắm liền khoe trọn vòng eo thon cùng đôi chân dài nuột nà Khả Ngân khá ngân thủ vai Tuệ Nhi trong phim 11 tháng 5 ngày. Ngoài được khen ngợi về những tiến bộ trong diễn xuất, chúng ta không thể phủ nhận phong cách thời trang sành điệu và sang chảnh của Khả Ngân. Ngoài ra, trước đó, Khả Ngân còn được công chúng biết đến với tư cách là mẫu ảnh, hot girl. Nhiều người dành cho nữ diễn viên nhiều lời khen khi sở hữu hình thể thon gọn chẳng kém cạnh sao nữ nào. Trong những khoảnh khắc gợi cảm, mà cô chia sẻ, cô nàng lột xác nhiều so với hình ảnh trước đây của mình. Khả Ngân nhiều lần đốt mắt người hâm mộ với hình thể quyến rũ. Dàn mỹ nhân vũ trụ VFC đợi dáng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Họ không chỉ xinh đẹp tuyệt vời mà còn vô cùng tài năng. Mỗi người một vẻ, đều lưu lại những dấu ấn đặc trưng riêng trong lòng người xem truyền hình.